Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê cờ bạc vịt đến bên điện tử Tấn Tuân thì à, thưa hôm nay thưa anh em hôm nay điện tử Tấn Tuân xin phép được giới thiệu cho anh em một cái số dòng uh, sản phẩm uh, à, cháo đổi bài rất hiệu quả trên thị trường hiện nay thì uh, trước mặt anh em đây là những cái dòng sản phẩm tôi sẽ giới thiệu cho anh em này đấy gồm một ví đổi bài và một uh, điện thoại đổi bài đấy đây là hai dòng điện dòng đổi bài uh, cơ bản và đơn giản nhất Đấy, ngoài cái dòng uh, ví điện thoại đổi bài chúng tôi còn có áo đổi bài quần đổi bài đấy áo đổi bài cổ tay đấy rất là nhiều cái dòng mỏ đổi bài nhé đấy hoặc là kể cả là mỏ ba đấy tùy anh em thôi anh em nào mà thích sử dụng dòng nào thì hãy liên hệ ngay với số điện thoại 0844 1749 để nhận được những cái uh, dòng sản phẩm mới nhất của điện tử Tấn Tuân nhé mới nhất cũng như là hiệu quả nhất thì uh, à, nói sơ qua cho anh em về một số dòng sản phẩm này này đầu tiên là con ví nha anh em Đấy. đây anh em ví đổi bài Đấy. mẫu mã là mẫu mã uh, <coughs> này là ví đứng nam nhé ví đứng chất liệu da thì tuyệt vời luôn thiết kế này anh em nhìn sơ qua thiết kế thì thấy thế nào đẹp đúng không ạ gồm rất là nhiều ngăn Đấy. vì có một đầu sạc cho anh em giúp anh em sạc motor ở trong máy motor ờ, cháo đổi bài thì được may liền kín nạp kín <coughs> kín đáo vào bên trong rồi Đấy, anh em không thể nào phát hiện ra được đâu trừ khi nào xé ví rạch ví ra thì mới thấy nó ở bên trong được motor rất nhỏ và êm Đấy, motor này hoàn toàn là motor Nhật 100% Đấy. đổi bài rất là êm và chống ồn Đấy. đây <coughs> đổi bài cho anh em xem nhé đây là lá quy đúng không ạ miệng đổi cháo đổi bài đây này anh em nhìn này Đấy. 4 này Đấy. với cái khả năng cháo đổi bài này thì nó sẽ áp dụng tốt cho những anh em nào mà chơi các bộ môn như là liêng bắc cây và bài cào đấy anh em chơi các bộ môn đó dùng cái ví đổi bài này rất là tuyệt vời đấy. đi chơi thì tiền mình đựng trong ví thôi đấy không bỏ à, đến lúc chơi thì mình sẽ để tiền ở ngoài không kẹp ví lên đấy xong rồi mình sẽ thực hiện tráo đổi bài đấy. rất là tuyệt vời đấy anh em nhìn này nó thiết kế thêm một nút nhả bài nhé đấy rất là mạnh đây tôi sẽ ví dụ như anh em đi chơi liêng chẳng hạn bài anh em nhận được này chơi à, bốn nhà đi này. ok rồi đây đây đây ví dụ đây là điểm của anh em đi anh em nhìn xem bao nhiêu điểm điểm rất là thấp đúng không ạ đấy không điểm không điểm thì anh em hãy hao một cái lá đi anh em lựa chọn hao một lá nào lá nào cũng được đấy bí anh em để ở đây đúng nhé đúng không cách hao này sơ qua cách hao anh em treo chéo chữ V này đấy. đưa vào miệng ví này thế là anh em đã hao mất một lá rồi đấy mất rồi và mình còn có hai lá thôi đúng không hai lá thì anh em úp luôn vào bài nọc đi đấy. úp luôn vào bài nọc úp luôn lại vào bài nọc đúng không ạ đấy. không cần quan tâm điểm người khác thế nào mình chấp nhận mất một ván để có cây hao vào trong ví để cháo đổi Đấy. rồi ok khi đã có lá cháo đổi rồi anh em phải chơi tiếp để lựa chọn những cái ván nào có lá bài thích hợp thì để cháo đổi nhé anh em theo dõi sơ qua tôi chơi là anh em biết cách chơi ngay mà rất là đơn giản thôi này anh em nhìn cho tôi này đây bài này mình muốn đổi lên 9 nút rất là đơn giản bài này thì mình chỉ có 6 điểm thôi anh em ạ 6 điểm thì chơi chưa yên tâm lắm thì mình sẽ đổi lấy 9 điểm cho anh em xem anh em muốn đổi cái 7 đúng không đổi cái 7 lấy cái quy trong ví thì đây rồi này chéo chéo cái 7 đi nhá ví này anh em nhìn chậm nhé tôi làm chậm anh em nhìn nhé miệng trao đổi bài đưa vào Đấy. thao tác rất là nhỏ Đấy. máy đổi rất nhanh bài thành 9 điểm luôn Đấy, anh em thấy không hiệu quả không ạ Đấy, rất là tuyệt vời 9 điểm 9 điểm chơi liêng quá là ok được cần gì nữa ba cây cũng thế thôi ba cây cách kéo đổi cũng vậy Đấy, 9 điểm to nhất luôn tố thoải mái ba cây thì anh em cũng thế cũng áp dụng như vậy cho tôi chơi rất là đơn giản đấy, đấy là con ví đổi bài tiếp theo sẽ giới thiệu cho anh em một con này chơi xong nhớ nhả ra nhé đấy nhả bài úp đại bài vào bàn nào đây giới thiệu thêm cho anh em một cái con sản phẩm uh, gọi là cao cấp đổi bài cao cấp ngụy trang rất là tốt đó chính là điện thoại đổi bài đấy ngụy trang thì uh, đây là hàng 11 nha anh em đấy hàng 11 này anh em nhìn này đấy. không khác gì một con điện thoại Samsung bình thường đấy. rất là đẹp công dụng thì uh, đổi bài Đấy. anh em nhìn kỹ chưa nhìn kỹ máy chưa nhìn kỹ điện thoại chưa ờ, trước đây thì chúng tôi về được một số dòng như là điện thoại ờ, ờ, đổi bài nghe gọi được nhưng mà cái dòng đấy giờ nó rất là khan hiếm dịch bệnh thì anh em biết đấy Trung Quốc mà nó không sản xuất được nữa thế là đợt này chỉ về được có 5 con uh, điện thoại đổi bài đấy anh em thì hãy nhanh tay đặt mua để còn kịp có hàng nhé anh em chứ hàng giờ nó cũng dịch bệnh nó khan hiếm lắm giá cả thì sắp tới chắc là lại lên cao rồi anh em ạ đây đổi bài cho anh em bằng con điện thoại này cho anh em xem đây là G này đây là Q này cháo đổi cho anh em xem nhé cách cháo đổi nó cũng như như là cái ờ, ví đổi bài thôi à, anh em nhìn này đấy con này cháo đổi đằng sau lưng nhé đít ra đây này anh em nhìn cái đít nhé để lại cái miệng này đấy con này còn ngụy trang còn tốt hơn là cả con ví đấy thấy chưa chỉ cần đưa lại miệng là nó hút rất mạnh đúng không ạ cháo được cái quy vào rồi đúng không mình chơi cách cháo bài giấu bài vào thì cũng như là con ví thôi giống như cái cách tôi giới thiệu với anh em lúc nãy thôi đấy xong rồi giờ mình gặp một ván bài như thế này anh em nhìn cho tôi nhé em gặp một cái ván bài như thế này Đấy, nhìn thì toàn con to cả nhưng mà lại là không điểm Đấy, em nhìn đi với một cái bài điểm như thế này thì anh em chơi liêng làm sao được đúng không ạ Đấy, bài này thì làm sao có thể chơi liêng được Đây, anh em này đổ cho anh em này chéo chéo đi miệng ở đâu đây này anh em nhìn bài cho tôi này với cây bài thế này thì anh em chơi liêng làm sao được ạ đúng không ạ Đấy, quy 10 thế này thì chơi liêng chơi được với ai thì anh em cháo đi cho tôi nhé à, cái cháo này cũng chéo hình chữ V cho tôi rất đơn giản chỉ cần chéo hình chữ V đưa vào đó rút ra anh em nhìn ba quy đấy rất là tuyệt vời đúng không anh em thì uh, chi tiết về từng dòng sản phẩm anh em cứ kết bạn Zalo với tôi có số điện thoại 0844 17 hoặc là à, anh em có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới cho tôi đấy tôi sẽ tư vấn cho anh em ừ. hiện nay thì bên tôi đang có hai cơ sở là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông anh em ở gần các cơ sở nào thì hãy lên các cơ sở đó để à, nhận được nhiều cái ưu đãi chẳng hạn như anh em được gặp trực tiếp những người thầy người thợ bên Tấn Tuân Casino thì anh em sẽ được ừ, à, người ta hướng dẫn kỹ hơn Ừ. trực tiếp áp dụng những cái dòng sản phẩm này vào cuộc chơi như thế nào đấy có sản phẩm rồi anh em phải biết cách chơi biết cách kết hợp đúng không ạ đấy khi biết cách chơi biết cách kết hợp thì đảm bảo anh em đánh luôn thắng luôn thì à, đấy rất là đơn giản thế thôi anh em à, hãy lên trực tiếp cơ sở cơ sở 1 bến xe Mỹ Đình cơ sở 2 bến xe miền Đông đấy, gần cơ sở nào thì lên cơ sở đấy nha còn anh em ở nhà xa thì cũng hoàn toàn về yên tâm về chất lượng sản phẩm thì tôi sẽ gửi hàng cho anh em anh em chỉ việc nhận hàng thôi đấy còn có bất kỳ về vấn đề gì về máy móc lỗi chúng tôi đổi mới cho anh em ừ. bảo hành 6 tháng cho anh em luôn đấy rất là uy tín đúng không ạ thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tấn Tuân Casino nhé Xin chào toàn thể anh em